Em đã rời xa thời gian chúng ta Tay cầm tay giữa ban ngày Anh không cảm thấy những đáng cay Cho cuộc tình đã phai nhòa Ngày trôi qua đến đêm Thật lòng ta chỉ mới quen Thì thôi em đừng trông ngóng Mình sẽ sẽ men như vần thơ Anh sẽ không là duy nhất Và ta chẳng còn gì để mất Mình có đi bên nhau lâu đâu mà dễ dàng Baby no Baby no những lúc như anh chỉ đang nằm mơ Có những chiếc môi hôn để lại nào ngờ chỉ là giả vờ Hãy nói anh nghe tôi là gì của nhau Anh sẽ nói em nghe ta không là gì đành thôi bước đi Trôi qua đến đêm Thật lòng ta chỉ muốn quên Thì thôi đây là lần cuối bài hát viết cho lâu đâu mà dễ dàng Baby no Baby no no no no no Ta đi đến đây xem như chẳng mấy say bye bye Everything will be alright Cuộc sống ta sẽ tốt hơn vào ngày mai Mặc dù chẳng cần ai đúng hay sai just wanna say có khi anh xem em như vần thơ Anh sẽ không là duy nhất Và ta chẳng còn gì để mất Mình có đi bên nhau lâu đâu mà dễ by. It's goodbye, bye, bye. Say goodbye. Yeah, I don't need a lover. I need something better.